muốn thêm vào không bớt đi nhưng mà cô thì cô không chấp nhận nhưng mà đến khi mà nói về câu chuyện ly hôn thì cô bảo là em sợ nhất là bây giờ thật sự mà nói em đã quen một bước là lên xe xuống ngựa rồi đấy chồng chu cấp cho là khá đầy đủ thế nên là đến khi mà nếu bây giờ ly hôn thì liệu rằng là em có thể em lại muốn nuôi cả ba đứa không đó ừ. thì tôi mới bảo là lại trong hôn nhân và kể cả khi ly hôn em phải chấp nhận có những sự đánh đổi em không thể là muốn quá nhiều được và em phải cân nhắc nếu trong trường hợp ly hôn thì người chồng có thể là cũng muốn nuôi con hay không và em sẽ chấp nhận ở một cái mức độ như thế nào và em cũng phải nhìn vào cái hoàn cảnh của em thực tế của em và khi em không có công an việc làm thì tôi nghĩ rằng em sẽ gặp rất nhiều những cái khó khăn và vì thế là để chuẩn bị cho cái bước tiếp theo là cái việc mà em quyết định ly hôn thì em phải tìm một công việc đó để nó thoải mái về mặt tinh thần và vì bởi vì sao cái cặp vợ chồng này thì cái lý do cũng là do anh chồng anh cũng có một cái sự hơi coi thường với người vợ lúc đầu thì anh bảo vợ là ở nhà đi lo nội trợ và lo chăm con nhưng mà sau đó thì anh ra bên ngoài xã hội anh thấy có nhiều người phụ nữ vừa đẹp lại vừa giỏi nữa mà quả thật là đây một người phụ nữ rất là xinh đẹp và thông minh lắm cho nên là tôi thấy là rất là tiếc cho những người phụ nữ như thế đấy và vì vậy nên theo tôi thì là để chuẩn bị ờ, tinh thần cho cái việc ly hôn kể cả người chồng người vợ đều phải chuẩn bị về mặt tâm lý là một về tài chính là hai có khả năng độc lập về kinh tế nhất có thể để ví dụ như con mình trong một phút nào đó không nhận được cái cấp dưỡng của cái người còn lại thì mình vẫn phải chủ động để nuôi con chứ không lẽ mình lại chờ đến cái phán quyết của tòa án hoặc là phải chờ để đàm phán thì khi đó nó đã quá muộn màng rồi đấy dạ. tôi nghĩ vậy vâng tôi cũng hoàn toàn đồng tình với quan điểm của thạc sĩ trịnh anh nguyên à, và sau đây sẽ là câu hỏi của một vị khán thính giả có tên là nguyễn minh gửi về cho chương trình xin chào các vị khách mời à, luật sư cho tôi hỏi một vấn đề đó là tôi muốn ly hôn đơn phương với chồng tôi nhưng mà hiện giờ thì anh ấy lại đang ngồi tù vậy thì tôi có thể ly hôn được hay không và thủ tục ly hôn như thế nào xin nhờ luật sư trần minh hùng giải đáp vấn đề này ạ Vâng, xin chào bạn. À, chồng bạn đi tù thì bạn vẫn đơn phương ly hôn được bình thường. Tuy nhiên thủ tục nó thể sẽ khó khăn hơn cho bạn và có thể mất nhiều thời gian hơn. Cụ thể như bạn vẫn làm đơn ly hôn kèm theo giấy chứng minh nhân dân hộ khẩu sau khi công chứng của bạn, à, giấy kết hôn bản gốc, giấy khai sinh sau khi công chứng của uh, con bạn và nếu có được uh, giấy chứng minh của chồng bạn được thì càng tốt còn không có cũng không sao bạn nộp đơn ra tòa án nơi chồng bạn có hộ khẩu thường trú À, và trong quá trình bản nộp đơn thì tòa án sẽ trực tiếp đi vào trại tạm giam nơi à, trại giam nơi người chồng bạn đang thụ lý án tòa án sẽ lấy lời khai nếu chồng bạn đồng ý ly hôn thì tòa án sẽ giải quyết cũng tương đối nhanh chóng cho bạn còn nếu chồng bạn không đồng ý thì tòa án sẽ lấy khoảng hai lần lời khai như vậy sau hai lần à, chồng bạn vẫn không đồng ý thì tòa án mở phiên xét xử và giải quyết đơn phương ly hôn cho bạn ạ dạ vâng ạ xin cảm ơn luật sư à, và câu hỏi à, tiếp theo có lẽ là cũng sẽ là câu hỏi cuối của chương trình ngày hôm nay à, tôi và vợ đã ly hôn vào năm 2018 từ đó đến nay thì vợ cũ của tôi à, luôn cấm cản không cho tôi gặp con bởi vì không muốn ảnh hưởng đến con tôi cho nên tôi cũng không làm lớn chuyện tôi vẫn chu cấp và thường xuyên gửi quà cho con để bù đắp nhưng mà nay thì vợ cũ của tôi cũng đã chuẩn bị tái hôn rồi à, tôi có cách nào bắt con lại hay không ạ xin mời luật sư vâng xin chào bạn à, trường hợp này hiện nay xảy ra rất nhiều do vậy để đảm bảo quyền lợi cho bạn thì à, bạn nên làm theo các thủ tục chúng tôi hướng dẫn như sau hiện nay pháp luật quy định rằng là khi người trực tiếp nuôi con phải tạo cơ hội điều kiện cho người không trực tiếp nuôi được thăm con à, nuôi con giáo dục con tuy nhiên à, bạn phải hiểu rằng là mình thăm nuôi giáo dục chăm sóc con nó phải là không làm ảnh hưởng tới người trực tiếp nuôi con tức là cái thời gian mình phải linh động và chủ động còn trường hợp như bạn trình bày là vợ bạn hạn chế bạn thăm nuôi con mặc dù bạn phủ cấp đầy đủ thì theo chúng tôi bạn nên tới thăm những lúc vợ bạn không cho thăm thì bạn nên nhờ cụ thể như là tổ trưởng ủy ban nhân phường hoặc công an phường họ lập biên bản về sự việc là bạn tới thăm nhưng mà người vợ đó không cho bạn thăm nuôi hoặc bạn nhờ các à, văn phòng từ phát lại họ lập biên bản ừ, quay clip lại là tại thời điểm bạn tới thăm nuôi con à, chung thì vợ cụ bạn đã không cho bạn thăm nuôi con thì đây là những cái bằng chứng chứng cứ và sau khi có được các bằng chứng chứng cứ này rồi thì bạn nộp đơn ra tòa án để yêu cầu thay đổi quyền nuôi con à, bạn phải chứng minh được là việc nuôi con của vợ là không tốt không đảm bảo quyền lợi cho bạn cái thứ hai bạn phải chứng minh được là người ờ, vợ đó hạn chế quyền thăm nuôi con của bạn kèm theo các cái bằng chứng chứng cứ như chúng tôi đã tư vấn thì tòa án sẽ xem xét và giải quyết quyền thay đổi nuôi con của bạn ạ. Dạ vâng ạ. Và liên quan đến quyền nuôi con khi mà ly hôn thì ờ, chúng tôi cũng xin được hỏi thạc sĩ Trịnh Thanh Nguyên đó là khi đưa ra quyết định ly hôn về vấn đề con cái thì à, theo thạc sĩ à, từ qua góc độ quan điểm cũng như là kinh nghiệm của mình thì à, việc con ở với bố hay với mẹ tốt hơn thì chúng ta nên dựa vào những cái yếu tố nào và mình nên làm những cái cách ứng xử như thế nào để tránh ảnh hưởng tối đa đến con cái ạ ờ, luật sư Trần Minh Hùng cũng đã có đề cập đến cái quy định của pháp luật ừ. một phần về cái việc là cái điều kiện để mà nuôi con khi mà ly hôn còn theo cái thực tế thì tôi tôi nhận thấy như thế này cũng lại là cái câu chuyện là bố hay nuôi hay là mẹ nuôi tốt hơn thì nó sẽ tùy theo cái điều kiện và cái hoàn cảnh tuy nhiên là cho dù là ai nuôi đi chăng nữa thì hãy nhớ một điều là đứa trẻ đó cần có cả tình cảm đầy đủ của cả bố cả mẹ và không những thế là cả bên họ nội và bên họ ngoại thế nhưng một cái thực tế là thông thường thì sau ly hôn là vợ bên chỗ nội hoặc là bên ngoại thì hay dành cái quyền ảnh hưởng đối với con và đây là một cái tình huống không phải là hãn hữu nó xảy ra khá là nhiều đấy và chính vì vậy nên là lúc nãy cũng có một cái trường hợp mc hồng thanh đề cập đến á, là đón con về nhưng mà nhà nội hoặc nhà ngoại là không cho đón thế thì cũng có thể là phải tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao bởi vì trên thực tế là có nhiều người vợ và người chồng bảo rằng là khi mà bên nội và bên ngoại đón về thì tìm mọi cách để gọi là tiêm nhiễm vào đầu cái đứa bé để nói xấu uh, gia đình uh, bên chỗ còn lại và thậm chí là có những người phụ nữ họ rất là tính toán luôn tính toán ví dụ như là khi mà họ ấy bỏ đi à, và ly hôn với chồng thì khi đó con còn có mấy con có mấy tháng tuổi thôi tức là chưa dứt sữa đấy và người cha phải là cái người mà phải chăm sóc con đấy, thậm chí là phải lấy cái dây lưng để mà uh, gắn hai cha con lại để đưa con đi học mẫu nào mầm non mẫu giáo đấy nhưng mà đến khi mà đứa trẻ nó bắt đầu nó phát triển và nó có cái nhận thức thì bên gia đình bên ngoại lại đón về và suốt từng đấy năm thì lại có những cái kinh nghiệm là đầu thằng bé về là cái việc là à, gia đình bên nội là xấu lắm không tốt đâu đấy nhưng có một điều tôi cũng lại khuyên à, nhủ rằng là tây ngay thì không sợ chết đứng và trẻ con thì nó cũng rất là mong manh nhưng mà nó cũng rất là nhạy cảm và nó uh, nó nhận biết cũng rất là tốt bởi đi hỏi già về nhà hỏi trẻ đấy ai là người thực sự thương nó và có cái trách nhiệm với nó thì nó sẽ nhận ra và vì vậy nếu như gia đình nào mà rơi vào những cái tình huống như thế này thì chúng ta cứ bình tĩnh nhất có thể đó tìm ra được cái nguyên nhân đấy bằng nhiều cái cách khác nhau và cái quan trọng nhất đối với một đứa trẻ là nó phải là một sự chân thành từ tin và thực sự lo cho nó chứ đừng có nói rằng là ờ tôi lo cho lo cho nó nhưng mà cuối cùng lại để cho đứa trẻ nó cảm thấy tranh vênh nó không biết là phải đi theo ai đi theo bố đi hay đi theo mẹ hoặc là đi theo bên họ nội hay là bên họ ngoại đấy thì chúng ta phải nhìn nhận vấn đề nó dưới góc độ là cộng đồng đấy và càng lan tỏa cái tinh thần gọi là yêu thương trẻ con thật sự những đứa trẻ mà nó cần một cái sự bù đắp nhất có thể Ừ, vâng ạ, à, xin được à, gửi lời cảm ơn đến à, thạc sĩ Trịnh Anh Nguyên cũng như là luật sư Trần Minh Hùng vì đã dành thời gian cho chương trình à, tư vấn pháp luật trực tiếp ngày hôm nay của kênh à, truyền hình Quốc hội và cũng đã chia sẻ rất là nhiều những thông tin, những kiến thức hữu ích cũng như là những kinh nghiệm để có thể giải quyết những vướng mắc mà à, rất nhiều người đang phải đối mặt trong vấn đề ly hôn và kính thưa quý vị khán thính giả, hy vọng rằng cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng tôi cùng với các vị khách mời cũng đã giúp cho quý vị có được nhiều câu à, giải đáp cho tình huống mà mình đang gặp phải. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn phát triển kinh tế xã hội. Nhưng hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật ở nước ta diễn ra khá phổ biến do người dân chưa hiểu đúng, hiểu đúng những quy định của pháp luật. Nhiều văn bản pháp luật sau khi ban hành phải hủy bỏ vì không phù hợp với thực tế cuộc sống. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức biện pháp phù hợp số lần FM thực hiện chương trình tư vấn pháp luật. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam thứ ba số lần FM. Truyền tuyến trên website quốc hội tv vn tương tác trực tuyến trên mạng xã hội đồng hồ quốc gia 91 com vn và kênh ba số năm FM. Tổng đài đăng ký dân.